Thật đó tôi xin Việc câu cá là một việc vô vọng rồi ừ, Vô lý vừa thôi chứ sẽ cắn câu mà Tôi cảm nhận được Tutson và Ludwig đây rồi ừ, Nhìn kìa Ludwig Không được phép ở đường hầm này đâu Đường hầm ừ, dành cho xe lửa ờ. Không phải cho người Hay là chuột lông lá Nhưng mà tôi muốn sống ở đây Đi ngay Ông nội của cậu từng rơi vào tình cảnh như vậy chưa Ông sẽ giải quyết được ổn thỏa thôi Chính xác rồi Giang xếp lại Bọn tôi đã quyết định ừ. đi tìm thị trưởng Tucson rồi đó Cùng tham gia chuyến phiêu lưu Em nghĩ gì này hoàn toàn phạm pháp Ta đã chờ việc này xảy ra lâu lắm rồi Nhìn kìa, đã tới rồi <laughs> <laughs> bíp bíp tránh đường cái đồ rùa bò xin chào xin lỗi Mona gặp gỡ một quái thú đẳng cấp đừng giỡn nữa Hollywood làm gì có con thú bự nào trong đường hầm của chúng ta đúng không thằng đá ba lô này là của tôi mà ta sẽ không bao giờ có được nó đâu <laughs> gia đình bạn sẽ cười đến nổi thương. Chuyến phiêu lưu trời ơi đất hỡi